thì các bạn nhìn đây, đây các bạn thấy cái đường đua này nhìn có quen không nào? Đây, mấy bạn biết cái đường đua này đường đua gì không? Đây chính là tuổi thơ của mình đó các bạn ơi. Tại sao mình lại nói là tuổi thơ của mình? Là bởi vì các bạn, ngày xưa á, khi mà Phong mới bắt đầu chơi Mini World á thì Phong đã đã đã chơi thử con map này rồi và con map này chính là con map tuổi thơ của Phong đó nha. Ok, thì hôm nay nè mình đã mời các thành viên của Healthy vào trong đây để cùng nhau đua cùng với mình anh em ơi và cái này là chạy đua nha anh em chứ không phải là đua xe đâu nha cái này là chạy đua anh em ơi đó chạy đua nha để xem coi sao kêu là đua xe không có đua xe cái này á là là mình chạy đua thôi tại vì mình chạy rất đua người, rất, rất đua là người, nhanh đua luôn người. và dịch à, nhìn nhanh đây là đua xe căng hại đúng rồi đua xe căng hại á Ok thì trước khi vào video này nè các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, share nè và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và khi mà các bạn đang xem video mà nó có hiện lên quảng cáo thì các bạn nhớ là hãy bấm vào trong quảng cáo để mình có tiền để mình có thể nuôi bé bé con bé cam nha các bạn nha. Ôi cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Mấy bạn nhớ ủng hộ bấm vào quảng cáo để mình có tiền nuôi bé cam nha anh em. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào video nào bạn ơi. Let's go. Ok, vào thế nào bạn ơi. Ủa, ủa mà khoan, chị Camui sao chị Camui đạp cái đầu em vậy? Em bắt đầu đi bạn mới xuống để chị đạp. Trời ơi, cái chị này nghĩ mình là người lớn rồi cứ đạp đầu tao hoài. À đúng rồi, chị ca mui lùng nhất tim mà cho nên chị ca mui muốn có cảm giác được cao bạn ơi. ok rồi. Rồi ok bắt đầu nha bạn nha. 3 2 1 rồi Let's go. chạy thôi nhanh nhanh ôm nhanh ôm nhanh ôm ô mình đang chạy đầu tiên các bạn ơi mình đang mình đang dẫn đầu mình đang dẫn đầu uh. chị đang đằng sau em luôn á ồ hello camui hello camui em. em chạy lùi luôn nè thấy em ghê không ờ à, Ôi có hình trái tim các bạn ơi, có hình trái tim kìa. Ủa hình trái tim xoay tròn. Ui, 7 7 bảy bảy bảy. Nè nè. Mà chạy mà chạy ghê vậy. Trời ơi, mình đã Trời bảo ơi. rồi, trận đầu tiên là mình nhường. Trời ơi, anh mình biết rồi. Mấy mấy mấy mấy cái người lùn lùn á phòng nó giống mấy cái xe thể thao á mà nó làm gầm thấp á, tức là nó tiếp xúc với mặt đường nhiều hơn, nó phóng nhanh hơn. <laughs> Vậy luôn hả? <laughs> Ôi. Có luôn hả? Ủa chị tay anh anh anh anh ờ, chân dài hơn chị ca mui mà sao anh chị chậm vậy? Nhanh lên anh. Trời ơi, mất mặt quá. Đem Trời, à. chân dài nhưng mà chạy chân dài quá hai chân nó vướng nhau khó đi. <laughs> trời thầu lao thôi anh yên tâm ha anh yên tâm em đang dẫn top 1 rồi em chắc chắn sẽ thắng thắng thắng thắng trận này alo alo alo trời ơi nhanh quá mọi người ơi trời ơi từ nãy giờ mình chạy rất là nhanh luôn bạn ơi vậy là kỳ này là mình thắng trận này nữa rồi không anh cảm ơn chơi xấu nó lại cái bông nó hút người anh kìa cái đầu hỏng <laughs> cái gì vậy cái gì vậy lút anh lút anh mày đang đi giữa đường lút anh cảnh tấp cho liền ê chị đây chị đây em em nói anh nghe nè trận này anh còn nên cảm thấy may mắn đi bởi vì không có timmy không thôi nó chạy nhanh quá nó hút anh em mình văng lên trời luôn anh timmy nó bự lắm nó hút nguyên cái đường bay luôn nó thôi phẳng ly đường khỏi đi <laughs> nó hút nguyên bay bay lên trời luôn ok đó u em đã đứt rồi em em em em đã đứt rồi em đã đứt rồi em ăn một sao nha cảm ơn ăn đi ăn đi đi em ăn đi em cảm ơn mọi người sao lên chưa sao lên chưa ok tiếp nào khoan từ mình đứng đây mình chờ dịch bạn ơi mình cũng không có sao nè qua qua qua đây anh qua đây anh qua đây qua đây đúng rồi mình thấy dịch kìa bạn ơi ờ vậy là đi em mình đi đi đi đi đi đi đi anh em mình đi thôi dịch ơi anh em mình phải win anh em mình phải win này dịch không có win không win mấy đứa lùn nó nó nó không để đâu anh chạy đúng rồi đúng rồi mày quá người người ta thường nói rằng là chân chân mình đã dài rồi thì mình phải cố gắng chạy làm sao cho thật là nhanh để mà giành chiến thắng để không phụ phụ lòng ông ông trời đã cho chúng ta được một cái chân dài anh anh hiểu không đó đúng rồi chứ để cho mấy người lùng lùng như camun mà giật mặt là một mình nhục lắm ok Tránh hết nào Không không không ờ. Người ta sẽ bảo là mấy đứa cao bắt lạt đứa lùn nè Rồi mấy đứa con trai không biết nhường con gái nè Đậu không Này này này này này này bà vượt vượt vượt bọn tôi sao Sao không nói là mấy đứa lùn bắt được mưa lạt mấy người chân dài Ê có ai nói, nói, nói ngược như thế không Chả có ai bảo lùn đi bắt được người cao hết á Trời ơi, lùn thì chấp nhận mình lùn đi, cứ nói nhiều quá à <laughs> Nói luôn cho bà tao được đâu em Thôi, yêu đi, trước sau gì bọn em cũng thắng thôi Ôi, mình thấy nó Camui kìa bạn ơi, trời, có Camui bên chạy nhanh vậy Ủa, Ủa, Cam mui vừa anh dịch luôn hả? Ủa anh dịch sao anh để thua Cam mui vậy? Đâu anh phải ngay sau em làm sao vừa được? Ủa đây. sao đi lại kìa. Kìa thấy không? Rồi sao đi lại không ơi? Rồi xong mấy bạn ơi, rồi xong đâu rồi mình đứng đây mình coi mọi người nào giật. Trời ơi. Sao bị giật mà Camui không bị giật đây? Camui tới kìa, Camui tới kìa các bạn ơi. Trời trời trời bà Camui này bà chạy nhanh hơn anh dịch rồi. Dịch ơi, nhục quá dịch ơi, giờ tới được em nè ơi không phải đâu mà anh bị giựt ông xanh nó nói anh bị giựt ông trời chui đất dưới không ơi mà ta ăn đâu rồi xong anh vậy là giựt. vậy là anh anh bị chị ca mui hút cho gãy chân rồi đó <laughs> đấy không dạ. em mà lời là em nói em không tin hút anh gãy chân rồi đó ok rồi không sao không sao còn em còn em ô dịch vẫn chạy được kìa không cố lên dịch cố lên anh em mình vẫn còn cơ hội anh em mình anh em mình được một điểm rồi mà cố lên nhanh lên nhanh lên ok à, cá mui đâu ca mui đâu ủa ca mui chạy sau lưng mình luôn kìa ca mui chạy sau lưng mình luôn kìa mọi người đi đâu vậy? đấy dương mặt nè dương bảy ơi dương bảy dương bảy dương bảy dương bảy cơ hội nhưng mà cơ hội cơ hội oh nè win <laughs> ok bạn ơi bây giờ bây giờ chúng ta cùng nhau à, đến tiếp trận tiếp theo nha anh em trời ơi trận đầu là chị ca mui không thể nào thắng được mình rồi tại chị ca mui lùng quá ok rồi tiếp nè ba hai một ủa sai cái chạy nhanh quá vậy con mình chạy chậm vậy nhanh lên coi phong trời sao đi chậm vậy phong ừ. ủa kỳ ta có nhân vật mình chậm vậy ok được rồi nhanh này nè đó ờ, nhanh này nè nhanh này bắt đầu nhanh này nè bắt đầu nhanh này nè ai đúng ai đâu gì quá phong ơi bình tĩnh anh coi nhân vật của em không hiểu sao nó bị chậm chậm nè trời ơi từ nãy giờ đi chậm không à yeah okay. chị vui ơi hai chị em mình sẽ đuổi con vịt nè chạy lên đây phong ơi làm gì anh phong ơi bình tĩnh em tới đây bình tĩnh coi em đang đuổi ở ở ở ở, ở phía sau Sammy nè em chuẩn bị vượt vượt vượt qua Sammy rồi ok vượt qua Sammy nè oh my god trời bà cá mui bà lùng nhất rồi bà chạy nhanh nhất luôn anh Ôi, chị đã bảo rồi lúc nãy chị nhường thôi không nghe ờ à, nhường gãy đi gãy đi ok gãy đi một tí nữa thua đừng khóc nha ok ok ui ê trời ơi sao đặt đặt mặt vô tường rồi chị ta trời ơi cái đoạn này em vượt qua không được ơi ca ca ca ca ca mui chị chạy vẫn vẫn đang chạy trước kìa trời ơi nhanh lên mọi người anh về ơi anh em mình à, một m tám mà thua thua bà camui một m năm là thua là nhục lắm nhanh nhưng mà nhưng mà nhưng mà mà, mà camui nay camui chạy trước rồi Ôi, thì đó bây giờ cho nên là bây cho nên là mình phải cố lên mình nó chạy chậm mình nó chạy chậm hơn mình còn để chạy chạy chạy sâu nữa ừ có có có bảy có bảy chỗ này có bảy nè nhảy lên nó vượt có bảy liền hay không mấy cái bảy này là mình biết hết rồi bạn ơi ok tiếp nha ờ, chào không ờ, ừ. chạy nè ừ chị có mua cái chào em đi em chuẩn bị dược chị nè ui nhào nhào nhào nhào nè nè nè đó ủa camui còn camui đi hơn mình mấy hết mấy đường lận mấy bạn ơi ok Hello. sam ở cuối cùng rồi alo em bị giật rồi đây em không Sammy, đi được Sammy <laughs> bị cuối cùng rồi bạn ơi đó thấy không mình đã nói mà Sammy eh, gọi là chân chân dài hơn chị Camui nhưng mà vẫn chạy chậm hơn chị Camui đó phải bị đứng yên chỗ rồi không cho đi nè thôi thôi đừng xạo ờ. đừng xạo đừng xạo nữa đừng xạo nữa thôi không tin đâu <laughs> ok Dừng đâu ui hello Camui Dừng dừng dừng. bị dừng bảy rồi hello Camui em xin phép ăn trước một điểm nha ok ok bé ok bé không người đi ngoài Lê ơi em về đất đây nè ủa, ủa mà sao ủa, ủa sao em em, em không chìm xuống dưới được ơ ơ em, em bị kẹt rồi em không chìm xuống dưới được <laughs> ủa sao giờ đến lượt em bị kẹt vậy cố lên ai ai rồi xuống xuống được rồi nè xuống được rồi nè trời ơi trời chạy tiếp chạy tiếp chạy tiếp trời ơi mình bị kẹt các bạn ơi bà cá mui mới vượt mặt mình rồi no cá mui đâu rồi cá mui cá mui chạy chạy đến chỗ nào rồi sắp đến đích nữa rồi sắp đến đích luôn hả sao xạo quá chị ơi xạo quá chị ơi mấy cái người mà gáy gáy gáy gáy gáy sớm thường hay thua lắm thấy không em thua em, ờ, nhầm lộn em thắng <laughs> em thắng được cái điểm vậy nè đó ui bảy bảy bảy bảy bảy bảy ok né bảy ra nè đó trời ơi ơ à, hello sammy chị gặp em nè Ê Chị ca mui chị đang ở đâu vậy? À mình thấy ca mui á bạn ơi, mình thấy ca mui rồi. À vậy có nghĩa là mình gần đuổi đuổi kịp ca mui á bạn ơi, không sao không sao không. Đường này đường này đường này đường này qua đây. Đó hả sammy hả không em em em, em không thấy sammy chắc là do sammy ờ, lùn quá em không thấy à đây em thấy sammy nè em thấy sammy nè ở nhưng ờ, mà em đã thấy chị rồi chị hiểu không ờ. em thấy chị rồi chị hiểu không ờ ok trời ơi chị ơi chị đợi tí đi em cũng sẽ gọi là tới đích gặp chị thôi chị không thể nào mà nhanh hơn em đâu một mét năm một mét năm làm sao mà thắng lại được một mét tám được à em thấy chị kìa em thấy chị kìa ờ ok em thua chị tận một vòng luôn á một phong ơi anh không vui nữa đâu anh ở nhà đây phong ơi sao vậy vậy anh đang đi đường gặp em gái gì mà trông đẹp quá trời cái đầu hồng dịch mấy gái bạn ơi dịch dịch đang dịch đang à, chạy chạy bộ dịch thấy một em em gái rất là xinh ok dịch kia em thấy dịch kia ôi trời vậy mà dịch kia dịch dịch dịch chịu thua hóa dịch làm cú lừa để dịch cho bọn mình bỏ bỏ cuộc á camui à mình thấy camui rồi thấy trời anh em với nhau lại nói ra nên đuổi camui rồi hello camui à, à, à, chín bảy chín bảy chín bảy hello camui camui ơi no bạn ơi Nhục, nhục nặng nhục Ok bạn ơi, mình đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi ui mà sao mình chiến thắng mà cá mui mà bà vẫn đạp cái đầu mình là sao vậy đầu đi thì nó không đạp cái đầu đó chứ sao đồ vô dân quá thôi mình phải cho bà cá mui xuống các bạn ơi bà, bà, bà, bà, cứ đạp cái đầu mình hoài ok bạn ơi thì à, bây giờ mình đã đã gọi là cùng với gọi là hero team bọn mình đã cùng nhau đua với nhau rồi các bạn ơi trời ơi mà thua thua sammy mình không nói con này thua chị ca mui lùng nhất tim trời ơi là trời ok không sao cả dù gì bọn mình vẫn thắng đúng không ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè xe nè và nhớ vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên hãy qua bên kênh của anh Mr Dịch nè Sammy Đào và chị Camui cùng với các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em còn bây giờ thì bye bye yêu anh em phải nồi tạm biệt bye bye